Chào các bạn Trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón trùm tai cho bé như thế này Phần trên thân nón thì mình có móc các cái họa tiết sò thẳng hàng với nhau Có hai sợi dây để cột điều chỉnh cho vừa với phần cổ của bé Bên trên thân nón thì có trang trí hai mẫu tai cường như thế này và có các cái họa tiết sò thẳng hàng với nhau nè đây mẫu nón như thế này Dụng cụ mình gồm len miêu tông. Ở đây mình dùng màu hồng để móc phần thân nón và một ít màu trắng dùng để móc cái phần trong của tai. Kim móc mình dùng kim móc 4.0mm. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim to gấp đôi sợi len ha. Đây, đầu kim của mình nó sẽ to hơn gấp đôi sợi len nè. Cho cái phần thân nón của mình được mềm mại hơn ngoài ra thì còn có kéo cắt len và kim khâu len mình dùng để khâu phần tay vào trong thân nón bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thân nón đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên hai mũi móc xích sau đó móc cho mình vào vòng tròn ta vừa tạo 12 mũi kép đơn liên tiếp với nhau kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy kép đơn thứ tám kép đơn thứ 9 kép đơn thứ 10 kép đơn 11 và kép đơn 12 sau khi đã được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên các bạn nắm sợi len ngắn này nè guốc thật mạnh vào để cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại sau đó móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở bên này đây là mũi kép đơn đầu tiên móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích đây ta sẽ nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào thì vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại ha tiếp tục ở vòng móc thứ hai mình sẽ tiến hành tăng size cho cái vòng tròn của mình các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời á chân đầu tiên này ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc một và hai tiếp tục chân móc bên cạnh cũng móc hai mũi kép đơn vào chân móc này kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai tương tự chân kế bên cũng vậy hai mũi kép đơn cho chân móc này sau đó sẽ làm tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi đã móc được đến cuối vòng mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì lúc này cái vòng tròn thứ hai của mình nó sẽ có mũi móc gấp đôi so với vòng tròn thứ nhất ha vòng tròn thứ nhất ta được 12 mũi thì vòng thứ hai ta sẽ có 24 mũi móc nè tiếp tục đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời móc vào đây cho mình một mũi dời nè sau đó lên hai mũi móc xích ta được vòng tròn thứ hai và cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ rộng ra tiếp tục ở vòng móc thứ ba mình cũng tiến hành tăng mũi móc vào chân móc mà mình vừa móc mũi giờ một mũi kép đơn đây móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi kép đơn sau đó chân móc thứ hai là chân móc thứ hai của hai mũi móc cùng chân phía dưới nè đây là hai mũi móc cùng chân phía dưới ha chân thứ nhất và chân thứ hai thì cái chân thứ hai này ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc một và hai tiếp tục chân kế bên móc một mũi kép đơn vào chân móc này thì chân kế tiếp các bạn cũng gặp đó là cái chân thứ hai của hai mũi móc cùng chân phía dưới móc vào hai mũi kép đơn như vậy là ở đây là mình đã được hai cụm chân móc nè một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc tiếp tục một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này móc cho đến cuối vòng chân đầu tiên của hai mũi móc cùng chân thì ta sẽ móc một mũi kép đơn vào đây và chân thứ hai của hai mũi móc cùng chân phía dưới nè móc vào hai mũi kép đơn ta được thêm một cụm thứ ba nè một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân ha thì các bạn sẽ móc tương tự cái bụm này cho mình cho đến cuối vòng một mũi kép đơn vào chân thứ nhất thì chân móc thứ hai của hai mũi móc cùng chân sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân ha chân thứ nhất và chân thứ hai nè thì chân thứ hai sẽ móc hai mũi kép đơn cùng chân sau đó làm tương tự đến cuối vòng sau khi đã tăng mũi được đến cuối vòng thì vòng tròn thứ ba của mình sẽ tăng được 12 mũi móc ha vào mỗi chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích như vậy là vòng tròn của mình nó đã tăng lên được thêm một hàng móc nè và có cái độ rộng ra như thế này thì ở cái vòng móc tiếp theo các bạn cũng tăng mũi tương tự cho mình chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời móc vào đó một mũi kép đơn chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn thì lưu ý khi gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi móc cùng chân phía dưới thì cái chân thứ hai ta luôn luôn móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân đây ta sẽ móc vào cái chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân này hai mũi kép đơn ha một và hai tiếp tục hai chân kế tiếp mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì cái chân tiếp theo ta gặp đó là cái chân thứ hai của hai mũi cùng chân nè đây là hai mũi cùng chân ha thì chân thứ hai này ta sẽ móc vào hai mũi kép đơn cùng chân thì ở vòng móc thứ tư này mình sẽ có các cái cụm chân móc nè hai mũi kép đơn mỗi chân móc xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng chân tiếp tục là hai mũi kép đơn mỗi chân móc xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng chân thì các bạn cũng làm tương tự cho mình cái cụm này ha cũng thêm mũi vào chân móc thứ hai của hai mũi móc cùng chân phía dưới mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối vòng chỉ khi nào ta gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi móc cùng chân phía dưới nè chân thứ hai này ta sẽ móc vào hai mũi kép đơn cùng chân sau đó làm tương tự cho đến cuối vòng ha thì lúc này cái vòng móc của mình nó sẽ tăng lên được 12 mũi móc vào 12 chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới nè đây thì tương tự cho các cái hàng móc thêm tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình như vậy mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha để ý cho mình ở cái hàng móc thứ hai nè tất cả đều hai mũi móc cùng chân ha hàng thứ ba thì xen kẽ một mũi kép đơn một chân xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân đây một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân thì hàng thứ tư ta xen kẽ nè hai mũi kép đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân đây hai mũi kép đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân thì các cái hàng móc tăng size của mình đều tăng vào cái chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới đây hai mũi cùng chân phía dưới thì chân thứ hai ta luôn luôn móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân nè tương tự cho các cái hàng móc phía trên nè mũi thứ hai luôn luôn móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân đây mũi thứ hai thì móc vào cái chân thứ hai hai mũi cùng chân thì đối với các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình ha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chỉ khi nào mà gặp chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân thì các bạn sẽ tăng lên cho mình hai mũi kép đơn vào cái chân móc đó tức là cái hàng móc tiếp theo ta có 3 mũi kép đơn xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng chân tiếp tục là 4 mũi 5 mũi ha và các cái mũi móc thêm mũi của mình cũng nằm ở chân thứ hai của hai mũi cùng chân nè móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi vòng tròn này nè nó có cái độ rộng vừa đủ để che được cái phần ót của bé tức là cái phần sau đầu á cũng thêm mũi cho mình tương tự như các cái hàng móc mà mình vừa móc ha móc thêm cho đến khi ta được cái vòng tròn đủ rộng rồi ha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi móc cùng chân thì chân thứ hai này ta sẽ móc vào hai mũi kép đơn cùng chân sau đó làm tương tự cho các hàng móc còn lại ha ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 5 hàng móc nè và lúc này cái mũi cuối cùng của mình nó cũng nằm ở cái chân thứ hai của hai mũi cùng chân ha đây cái vòng tròn này nó đã có cái độ rộng vừa đủ để che được cái phần ót phía sau đầu của bé thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình cái họa tiết sò ở phần thân ha để kết thúc cái vòng móc này thì ta sẽ tiến hành đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này nè đâm kim vào đây và móc một mũi dời tiếp tục lên hai mũi xích thì để móc được cái phần thân họa tiết sò các bạn sẽ tiến hành chia mũi cho mình để mình tạo các cái họa tiết sò ở đây ha móc lên thêm cho mình một mũi nữa tức là ta sẽ có ba mũi móc xích ở đây ha hai mũi móc xích đầu tiên ta sẽ tính là một mũi kép đơn và mũi móc xích thứ ba sẽ là chân móc nha ở cái phần thân phía dưới các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân kế bên này nè và móc vào cái chân thứ ba một họa tiết sò thì họa tiết sò của mình gồm có 3 mũi kép đơn cùng một chân móc nha kép đơn thứ hai tiếp tục kép đơn thứ ba khoảng trống của mũi đầu tiên và mũi sò nó sẽ cách nhau là hai chân móc phía dưới nè tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và cũng móc vào chân móc ta vừa móc 3 mũi kép đơn nữa 1 2 và 3 như vậy là mình vừa hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên để móc được họa tiết sò thứ hai các bạn sẽ tiến hành canh cho mình ở cái vòng phía dưới á cái vòng phía dưới này thì ta sẽ tiến hành tạo khoảng cách cho cái họa tiết sò này với họa tiết sò kế bên các bạn sẽ bỏ qua cho mình ba chân móc và móc vào chân móc thứ tư một họa tiết sò ha tương tự như họa tiết sò này nè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 và tiếp tục móc vào đó 3 mũi kép đơn nữa 1 2 và 3 ta được họa tiết sò thứ ba các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng và tạo cái khoảng cách cho các cái họa tiết sò của mình nó sẽ cách nhau là ba chân móc ở phía dưới sau khi đã móc đến cuối vòng tạo khoảng cách cho họa tiết sò của mình là ba chân móc ở phía dưới thì cái khoảng cách cuối cùng này một số trường hợp nó sẽ chưa ra 2 đến 3 mũi móc ha các bạn cũng làm như hướng dẫn cho mình nè cái mũi móc xích mà mình gây nên ở đây thì hai bên nó sẽ có hai cái đường móc chân bên này là chân của mũi dời còn chân bên cạnh là chân ta móc mũi dời nè thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi dời và móc một mũi kép đơn như vậy là vòng móc của mình nó sẽ kết thúc như thế này ha tiếp tục để móc cái phần thân đi lên các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì hai mũi móc xích này là một mũi móc nè và cái mũi móc xích thứ ba sẽ là chân móc ha ta quay ngược đầu móc lại sau đó sẽ di chuyển kim cho mình đến khoảng trống của họa tiết sò đầu tiên cái khoảng trống của họa tiết sò đầu tiên này các bạn sẽ móc vào đây cho mình một họa tiết sò tương tự như các cái họa tiết sò mà mình vừa móc ở bên dưới á tức là ta sẽ móc vào cái khoảng trống này ba mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba sau đó lên hai mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó ba mũi kép đơn nữa một hai và ba ta được họa tiết sò đầu tiên thẳng hàng với họa tiết sò ở phía trên nè tiếp tục họa tiết so kế tiếp cũng đâm kim cho mình vào chính giữa của họa tiết so kế bên này đâm kim vào đây và móc cho mình một họa tiết so tương tự như cái họa tiết so mà mình vừa móc ha gồm 3 mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba sau đó lên hai mũi xích và tiếp tục móc vào đó ba mũi kép đơn nữa một hai và 3 ta được họa tiết sò thứ hai thẳng hàng với họa tiết sò ở phía trên nè tương tự họa tiết sò kế tiếp cũng vậy đâm kim vào chính giữa của họa tiết sò này và móc một họa tiết sò tương tự sau đó móc cho đến cuối vòng và cái bề dày của họa tiết sò mình nó cũng tương đương ha tất cả đều móc 3 mũi kép đơn nè sau đó lên hai mũi xích và tiếp tục móc vào đó 3 mũi kép đơn nữa để tạo một họa tiết so tiếp theo sau đó làm tương tự cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối hàng thì cái điểm cuối cùng của mình nè ở phía trên ta có 3 mũi móc xích gây nên đầu tiên thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc thứ ba ha đây ba mũi móc xích nè thì ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ ba ở bên trên này đâm kim vào đây và móc một mũi kép đơn như vậy là mình kết thúc được hàng móc thứ hai từ đây tiếp tục lên ba mũi móc xích để tạo cái khoảng trống tương tự như ở bên này nè ta lên ba mũi móc xích 1 2 3 sau đó quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo cũng làm tương tự giống như cái hàng móc phía dưới ha ba mũi móc xích này là một mũi móc rồi thì tiếp tục di chuyển kim đến các họa tiết sò và móc vào chính giữa của họa tiết sò các cái họa tiết sò tương tự ba mũi kép đơn sau đó lên hai mũi xích và tiếp tục ba mũi kép đơn nữa ta được họa tiết sò đầu tiên nè thẳng hàng với các họa tiết sò ở phía trên ha thì các bạn sẽ làm tương tự cho các họa tiết sò kế tiếp đâm kim vào chính giữa này và móc một họa tiết sò nè làm tương tự cho đến cuối vòng ha sau đó móc thêm cho mình nhiều vòng móc nữa tương tự như cái vòng móc mà mình vừa móc thì lúc này cái phần thân nón của mình nó đã có cái độ bo ôm lại nè nhô lên như thế này các bạn sẽ móc cho mình tương tự thêm nhiều vòng móc nữa mũi móc đầu tiên ở mỗi hàng móc thì luôn luôn móc lên cho mình ba mũi móc xích ha kết thúc ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ ba và móc một mũi kép đơn nè đây là hàng móc mặt phải của thân nón nè thì các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa khi ta gặp đôi cái phần thân nón lại thì các cái hàng móc này nó sẽ có đủ cái độ rộng để mình có thể che được từ cái phần sau ót của bé cho đến cái phần mặt trước của bé ha móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa và cũng tạo các cái họa tiết so có cái độ rộng bằng nhau ha móc vào chính giữa của họa tiết so các cái họa tiết so tương tự như vậy nè sau khi đã lên thêm được nhiều vòng móc thì lúc này cái phần thân nón của mình nó đã có đủ cái độ rộng để mình có thể che được từ phía sau ra phía trước ha thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại nè đây lúc này cái phần thân nón của mình nó sẽ có cái độ bo ôm lại như thế này thì bây giờ mình sẽ viền lại cái phần thân nón trước và để viền được toàn bộ phần thân nón lại thì các bạn sẽ tiến hành viền cho mình ở cái phần thân trước này nè cho cái phần thân trước này nó không có bị hở ở các cái họa tiết sò ha từ điểm móc cuối cùng móc lên một mũi móc xích các bạn sẽ dựa vào cho mình cái phần mà mình tăng mũi đầu tiên ở cái vòng tròn này nè đây là hàng móc mặt phải của phần thân nón ha thì để viền lại được các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc mặt phải này để mình có thể viền lại toàn bộ được thân nón ở đây mình kết thúc ở cái điểm này thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại ở cái phần thân trước của nón trước nè còn trường hợp nếu mà mũi móc của mình ngược lại thì các bạn sẽ viền cho mình ở cái phần còn lại trước ha sau đó mới viền cái phần mặt trước này sau móc lên hai mũi móc xích sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên mà ta móc ở phía dưới này nè thì cái chân đầu tiên này các bạn sẽ móc vào đây cho mình 3 mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba khi đã được 3 mũi kép đơn cho cái chân móc đầu tiên rồi thì tiếp tục di chuyển kim cho mình đến chính giữa của họa tiết sò kế bên này chính giữa của họa tiết so kế bên sẽ móc vào đó cho mình một mũi móc đơn khi được một mũi móc đơn cho chính giữa của họa tiết sò thì tiếp tục di chuyển kim cho mình đến khoảng trống cái khoảng trống này là khoảng trống giữa hai họa tiết sò mà mình móc ở phía dưới ha móc cho mình vào cái khoảng trống này 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu khi được 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau tiếp tục di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên và móc vào cho mình chính giữa của họa tiết sò này một mũi móc đơn đây như vậy là cái phần viền của mình nó sẽ hoàn tất như thế này nè tiếp tục di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò giữa hai cái họa tiết sò này và móc vào đó 6 mũi kép đơn liên tiếp 1 2 3 4 5 6 được 6 mũi kép đơn liên tiếp di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên và móc một mũi móc đơn vào chính giữa của họa tiết so này đây thì cái phần viền của mình nó sẽ không có cái khoảng trống giữa các cái họa tiết so nè các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha chính giữa của hai họa tiết so phía dưới thì móc vào đó 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau còn chính giữa của họa tiết so ở mỗi họa tiết so thì móc một mũi móc đơn ha đây là chính giữa của hai họa tiết sò phía dưới nè móc vào 6 mũi móc đơn và chính giữa của mỗi họa tiết so thì móc một mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho đến cuối vòng khi đã móc được đến cuối vòng thì tiếp tục ở cái chân móc cuối cùng của ba mũi móc xích gây nên này nè thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc cuối cùng này và móc vào đây ba mũi kép đơn thì mình vừa hoàn tất được phần viền ở thân trước tiếp tục bây giờ mình sẽ viền lại ở cái phần cổ ha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 cái thân chân móc lẻ này và cũng móc vào thân chân móc này ba mũi móc đơn một hai và ba đây ta vừa viền được cái phần cổ nè di chuyển kim đến cái thân chân móc của hàng kế bên và cũng tương tự móc vào ba mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho mình các cái thân chân móc còn lại mỗi thân chân móc ta sẽ móc vào đó 3 mũi móc đơn cùng một thân chân móc móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc cuối cùng ha mỗi thân chân móc móc 3 mũi móc đơn ở cái điểm này nè thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc nằm chính giữa đây cái chân móc nằm chính giữa này nè là cái chân móc mũi dời á cũng đâm kim vào đó và móc một mũi móc đơn sau đó ta sẽ tiến hành móc tiếp vào cái hàng móc kế bên ở đây và làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng cứ mỗi thân chân móc thì sẽ móc 3 mũi móc đơn vào đó sau khi đã viền lại được toàn bộ cái phần cổ của nón rồi thì tiếp tục viền cho mình ở cái phần thân trước của nón ha các bạn sẽ móc cho mình toàn bộ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đây để mình có thể viền lại được toàn bộ cái phần thân trước ha thì mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các chân móc kế tiếp cũng tương tự nè chân móc mũi đơn cũng móc vào đó một mũi móc đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối cùng đây cái điểm móc cuối cùng ở đây mỗi chân móc cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi đã viền lại được toàn bộ phần thân trước của nón tiếp tục móc vào cái chân móc mũi đơn đầu tiên ở cái phần viền này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì như vậy là phần thân nón của mình sẽ hoàn tất như thế này ở hai đầu kết thúc của cái phần cổ nón á các bạn sẽ móc cho mình hai sợi dây để mình có thể cài điều chỉnh cho vừa với phần cổ của bé thì sẽ canh cho mình một đoạn len dài ha tầm khoảng 1 mét cho đến hơn 1 mét nè sau đó ta sẽ chập đôi cái sợi len này lại các bạn sẽ lấy cho mình cái điểm mà ta chập đôi ở đây nè sau đó cũng dùng đầu kim mà ta vừa sử dụng đâm kim cho mình vào một góc của cái phần cổ đâm kim vào chân móc bất kỳ ha sau đó kéo cho mình cái sợi dây mà mình vừa tạo qua cái chân móc từ đây móc lên một sợi dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể cột vào cái phần cổ của bé nè thì lúc này cái sợi dây của mình nó sẽ có cái độ chập đôi lại nó sẽ dày hơn so với khi ta sử dụng một sợi ha ở đây mình chập đôi lại để mình móc cho sợi dây của mình nó có độ dày hơn nè cứ móc cho mình cho đến hết cái đoạn dây ha và sau khi đã hoàn tất được hai đầu dây để cột vào phần cổ của bé để điều chỉnh nè thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái phần tay như thế này để mình có thể trang trí cho phần thân nón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 mỗi chân móc ta đều móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi được 5 mũi kép đơn vào 5 chân móc xích đầu tiên thì ở cái chân móc cuối cùng này nè khi đã móc được một mũi kép đơn rồi tiếp tục móc cho mình vào đó 6 mũi kép đơn nữa để ta được 7 mũi kép đơn cho chân móc cuối cùng ha kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu và kép đơn thứ bảy khi hoàn tất được 7 mũi kép đơn cho chân móc cuối cùng rồi tiếp tục di chuyển kim đến cái chân móc kế bên này nè các cái chân móc còn lại này mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và khi móc cũng giấu sợi len thừa này vào trong mũi móc ha mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng thì ta sẽ được 4 mũi kép đơn vào 4 chân móc cuối cùng ha khi đã móc đến cuối hàng rồi thì mình sẽ được một phần trong của tay như thế này tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì mình sẽ tăng cái độ rộng của phần tay này ha 4 chân móc đầu tiên sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân thứ hai nè kép đơn thứ ba cho chân thứ ba và kép đơn thứ tư cho chân thứ tư khi đã được 4 mũi kép đơn liên tiếp thì cái chân kế tiếp chân thứ năm này sẽ là cái chân móc đầu tiên của cái cụm 7 mũi phía dưới thì cái chân móc đầu tiên này ta sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân một 2 như vậy là đầu móc này mình sẽ tăng được một mũi móc tiếp tục chân móc thứ hai của cụm 7 mũi này cũng làm tương tự ha móc cho mình từ cái chân móc thứ hai đến chân móc thứ sáu cũng tương tự mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc chân thứ ba cũng móc hai mũi kép đơn tiếp tục hai mũi kép đơn cho chân móc thứ tư chân móc thứ năm chân thứ sáu và chân móc thứ bảy của cụm 7 mũi như vậy là mình vừa tăng được cái độ rộng của cái hàng móc thứ hai nè tăng được 7 mũi móc thì bốn chân móc còn lại bốn chân cuối cùng này mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc đến cuối hàng thì ta được một phần tay như thế này ha đối với cái phần màu trắng các bạn cũng móc tương tự như vậy tiếp tục móc lên một mũi móc xích ở cái phần màu trắng á, thì các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình ở đây còn đối với cái phần màu hồng á thì các bạn sẽ tiến hành nẹp cho mình cái sợi dây màu hồng này với cái phần màu trắng này nè ta sẽ tiến hành dùng cái màu len màu hồng để nẹp ha các bạn chập cho mình cái phần màu trắng vào trong thân màu hồng sau đó đâm kim vào chân đầu tiên của cái hàng móc màu trắng và cái nút mà ta tạo ở cái phần màu hồng á kéo qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó đâm kim vào cái chân móc mà ta vừa móc ở màu trắng nè và đâm kim vào chân đầu tiên ở cái phần phía sau màu hồng chân đầu tiên này nè đâm kim vào hai chân móc song song như thế này và móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục đâm kim vào chân kế bên của cái hàng móc màu trắng và chân kế tiếp của hàng móc màu hồng phía dưới móc vào một mũi móc đơn tương tự cho các chân móc còn lại ha đâm kim vào chân kế bên của màu trắng và chân kế tiếp của màu hồng hai chân móc song song với nhau như thế này và móc vào một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cuối hàng móc hai chân móc song song với nhau móc vào một mũi móc đơn tiếp tục hai chân song song với nhau móc vào một mũi móc đơn khi đã móc được đến cuối hàng thì cái mặt phải của hàng móc mũi đơn mà ta vừa móc này nè các bạn sẽ cho nó nằm ở bên trong ha và ta gặp đôi cái phần tay lại móc lên một mũi móc xích khi gặp đôi cái phần tay này lại để mình có thể nẹp và hoàn tất được cái phần tay của mình á thì các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào chân móc mũi đơn đầu tiên mà ta móc ở đây nè sau đó kéo cái sợi dây qua cái chân móc này móc lên một mũi móc xích thì ở đây mình sẽ chỉ dùng chân móc của cái hàng móc màu hồng để mình nẹp lại thôi ha còn chân móc màu trắng thì các bạn đẩy vào trong nè đâm kim vào cái chân móc kế tiếp của hàng màu hồng này là cái chân móc của mũi kép đơn á và đâm kim vào cái chân móc ở phía bên đối diện nè hai chân móc song song như thế này và móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân tiếp tục di chuyển kim đến cái chân móc kế tiếp của cái hàng móc mũi đơn ở phía dưới mũi kép đơn phía dưới đâm kim vào cái chân móc này và chân móc song song với nó hai chân móc song song trên kim và móc vào đó hai mũi móc đơn còn lại cái chân móc cuối cùng là cái chân móc mà ta chập đôi ở đây nè cũng đâm kim cho mình vào đó và móc vào đó một mũi móc đơn sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì lưu ý khi cắt len các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài ha để mình có thể sử dụng cái đoạn len này khâu vào trong thân nón nè như vậy là phần tay của mình nó sẽ hoàn tất như thế này các bạn sẽ sử dụng kim khâu khâu cho mình cái phần tay này vào trong thân nón và lưu ý khi khâu sẽ canh chỉnh cho mình để hai phần tay này nó được đều nhau ha ta sẽ dùng kim khâu khâu hai cái phần tay này lại nè sau khi đã khâu hoàn tất hai phần tay vào trong thân nón thì lưu ý khi khâu canh chỉnh cho mình hai phần tay này nè ở cái hàng móc mũi sò bên này nó sẽ tương đương bằng với cái hàng móc mũi sò ở bên đối diện của phần tay còn lại nè thì lúc này cái phần tay của mình nó sẽ được đều hơn ở phần trên phần thân nón ha đây sẽ là độ sâu của thân nón nè giúp mình có thể choàng được qua phần đầu của bé như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu nón trùm tai họa tiết sò có trang trí hai tay cừu như thế này chúc các bạn thành công